dạ chính mộc cát chạy nhờ chú là mai chú con đó dạ. mộc cát chạy ừ. nhờ chú luôn nhờ chú luôn bây giờ là mình trên thế rồi đó chú trên thế mình trên cơ bây giờ trên thế ừ. thì mình phải hành xác nó đúng vậy đúng không đúng bây giờ con ngồi con ngồi ở đâu dạ, ta con ngồi ở đây ừ. xong rồi cái chú kêu nó ra đi rồi. nha con ngồi ở đây ha ngồi đây. rồi đó con ngồi ở đây bây giờ chú chú kêu nó ra đi kêu nhỏ này ra nó chết với tôi đâu kêu vậy ủa ủa chú lương hả chú làm gì vậy có làm trời gì? ơi ban ngày ban mặt mặn gà ở đâu mặn gái vậy trời gái cho đỡ buồn vậy mà trời ơi này đâu phải tiếng gà gái tưởng đâu là chú bị á khẩu á chứ đâu anh ạ cột bác cột bác bác anh chứ lên trời ơi trời cái gái nó không chịu ra cột tác mới chịu ra ủa con tưởng ba tiếng chứ ba tiếng gái mà à, vậy con à, con con nhầm á chú lương à dạ. mọi chuyện như thế nào rồi mọi chuyện xong xuôi xong rồi hả chú mà đã ra ta thì mọi chuyện hay quá chú lương thật là anh tài à bây giờ sao chú lương vậy con vào trong giá bắt đi vào trong ra mắt ừ. coi mắt ổng hả coi mắt đi coi mắt ổng ờ coi mắt đi cái này chú luôn kêu con coi mắt ổng ờ, nha bây giờ con coi mắt được rồi con sẽ coi mắt ổng làm gì vậy trời đất ơi dạ chú luôn kêu con coi mắt ổng ờ. thì con phải banh con mắt ổng ra con coi phải không phải coi mắt là, mặt xem mặt mặt xem mặt ờ cái gì mà lại banh con mắt ta cái gì? <laughs> chú lương à, chú chú chú chú trời ơi chú ơi chú lại chú dạy nó đi trời ơi tự nhiên nó đè con mắt con ra nó muốn móc con mắt con luôn đó rồi rồi rồi để, để, để chú để chú chú lương à đây đây chú chú chú đây chú lương ơi bây giờ con phải làm sao rồi đó giờ con đâu có biết đâu à thôi giờ con cứ qua mở bên con quỳ xuống dạ chú nói sao con nói vậy quỳ xuống hả ờ. bây giờ đi qua hả chú lương qua. đi qua sao chú lương đi đi từ từ quá ờ đi nhẹ nhàng thôi chạy cái sạc nó qua tới bển đi vậy con đi từ từ qua ờ. đi từ từ qua đó đi từ từ qua đi từ từ qua thôi trời ơi là trời dạ mày đi như vậy chắc tới 12 giờ luôn á chứ lúc kêu con đi từ từ mà đi từ từ là đi yếu điệu đi bình thường chút xíu gì không chừng nào mới tới đi qua bển nè à. Ừ. nói sao chú lương nói sao con nói vậy ừ. à? dạ con có học người ta đi về nè chú chú lương chú chú chú chú chú đây chú đây chú đây chú chỉ nó cái kiểu gì vậy nó qua nó trợn mắt lên giờ con kìa trời ơi trời trời trời đây nè chú không nói nãy giờ con đứng như trời trồng lên chú lương trời ơi thả lỏng trời ơi chú kỳ quá à, làm đứng hình à trời ơi đi qua tới đó thì nhẹ nhàng nói gì chú bổ qua gì con đâu có biết đâu ủa chú đâu có kêu con chú bổ qua đâu giờ chú chỉ con nha dạ đứng sát bờ sát xíu hả sát sát vô sát vô sát sát vô xích sát vậy được chưa chú lương nữa cũng được tùy vậy hả chứ là ổng ổng đánh con chết á không sao đâu con thôi đứng vậy nha đứng vậy đây giờ chú nói sao con nói vậy nha dạ dạ dạ em là một cát dài dạ em dạ em nhìn mặt ông cũng sợ trời ơi trời đằng mà sợ lấy dạ thôi ráng lấy dạ em là một khách trại khách trại vô đây làm gì dạ vô đây làm gì vô, vô đây Xin cái gì? Xin uh... Xin cái gì? Xin muối nấu chè Nấu chè với muối ăn cho lòi hồng Chú Lương Trời ơi tự nhiên vô nấu chè cho này làm gì? Con quýnh quá à chú Lương à Trời ơi tự nhiên vô bút nấu chè à. Nấu chè vậy? Ăn cái gì? Chú Lương Gì? Giờ sao? Bây giờ qua nấu lại chứ sao? mình dán vàng vàng lại xíu muốn có chồng là phải chịu đi con kỳ này thiệt tình tôi mà lấy được ông này hả tôi hả thường dầm nó xíu dầm một xíu dầm một xíu dạ dạ em là một cắt trại cắt trại vô đây làm cái gì à. Dạ đây vô đây là để Anh nắm tay Nắm tay ai Dạ nắm tay Nắm tay ai Dạ nắm tay Nắm tay ai Tay mà Trời ơi mà nắm tay chú làm gì Tay ông gân không Tay gân không à Cái dạ, chai con cục con cục Chai hết trơn nữa không dạ Không giờ chú Lương Trời ơi không nắm tay nắm tay nắm tay tôi bảo rồi lần cuối cùng không được cái tao đi về á dạ thế em em là mộc quái anh em về vô đây là để để làm cái gì để để làm cái gì em nắm tay nắm tay ai nắm tay nắm tay ai gì chú luôn nắm tay ta làm cái gì dạ nắm tay công tử để để làm cái gì kết tình chồng già à! con nhỏ này làm tôi la hoài tôi mệt quá chú luôn ông chú nè ổng nạt con kìa trời ơi thì con phải dán chứ sao chú lương trời dạ. ơi nãy giờ con chân mình con nạt nó gắt cái cổ họng luôn bây giờ sao vấn đề là nó chịu hay là nó không chịu mà nó đứng nó la hoài vậy chịu nhưng mà mình trời chơi mà mình phải gắn gồng chút xíu gồng lên gồng mình cặp chết mà lâu lâu mới được lành gồng lên cho nó ừ, sợ gồng đúng không sợ. để con chú lương ơi bây giờ con nói hoài ông không nghe giờ con phải vô quýnh ông rồi chứ cái cái gì đàn bà phụ nữ hơn hở cái dùng vũ lực vậy chứ con tức quá mà muốn lấy chồng là phải nhẹ nhàng rồi bởi vì nó làm cướp chứ bây giờ ơi. sao con bị quánh không thôi trời ơi quýnh cái gì mà quýnh hồn mày mất chậm luôn đáng chịu à vậy giờ sao chứ lương thì qua cứ nhẹ nhàng nữa hả bây giờ hỏi hỏi sao trả lời vậy thôi thôi chú lương ơi dạ. cho con ờ, đi ngôn phụ nhĩ chút xíu nói đi con chú ơi ừ. con thấy cái chuyện này nó hơi bị căng hơi bị căng bây giờ chú chú ra ngoài ờ chú ra ngoài để nhỏ này cũng xử còn xử nó luôn đánh nó dạ. luôn đi đánh nó nha đánh nó nha đánh chứ ừ chót chét quá mà thì đợi chú ra con khóa hồng lại khóa hồng lại không có cho chót chét nữa không chú ra đi rồi nhặt chừng năm con con kêu chú thì chú vô chú không kêu thì chú chú ở ngoài luôn rồi chú ra ngoài chú hướng gió dạ rồi ok chú rồi chú đi nha chú lương ui phải quánh răng này mới được cái gì cái gì đánh ai ừ. nè dạ hồi nãy muốn nắm tay ta lắm đúng không dạ có muốn là nắm tay ta đúng không dạ dạ có thiệt vậy không dạ thiệt thiệt thì nắm đi nắm đi cái gì vậy nè